tỏ ra cánh tôi nghèo gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên bao nhiêu ký ức một thời giờ thành cây đắng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 cây nắng